nước dãi chảy ròng nhưng mà cho ăn chuối những cái thì miếng to cái là pila chê đây mi mi hôm nay bị đau răng à, nó đến mức một cái mức ở đấy là nó ngắn lắm rồi nó không thể đẻ được nữa nào ôm nhau cái nào ừ siro ảnh ngoan nhất luôn siro là ngoan nhất nhà Đây đây piran đi rồi ở yên lấy ăn thôi messi khoan không anh không mời đâu nhá đấy này siro lúc nào mà siro không ăn nữa siro bảo anh nhá anh với siro chém hai đứa kia hôm nay là nó có bánh quy là là nó ăn là nó chê chuối rồi chuối ngon như thế mà nó chê chúng ta làm mấy quả để dành lại mấy quả để mai ăn còn mấy quả này nhá mai chỉ có anh với siro ăn thôi hai đứa kia hôm nay nó chê chuối là đây là nải chuối cuối cùng rồi hết chuối rồi bà với mẹ chê thì mai nhị siro thích ăn thì mai anh với siro còn mấy quả để dành để mai ăn mi ăn không đây ừ. không ăn nhanh mà làm khách là hết còn có 5 quả thôi mấy đứa hai đứa kia um, chán rồi thì thôi anh không mời đâu không ép phải ăn làm cố chứ ăn không cần phải cố mì siro không cần là cố đâu nha lúc nào mà không thích ăn nữa là nhảy xuống nhá còn nếu mà vẫn còn ăn vẫn thấy ngon thì ngồi đây ăn ừ. bình thường đấy một là chuối này thì chúng ta ăn là thòng thèm chia cho coi như là chia cho ba con ừ bình thường một quả chuối là nó ăn thòm thèm coi như chia cho ba con bên này chủ nữa coi như là chia bốn phần mỗi phần cứ tính ra là khoảng 5 quả 5 quả 6 quả thôi siro ăn nốt miếng này đây ừ. đấy nên là siro cũng ăn đủ rồi đấy siro bây giờ là siro nẻ chủ lắm siro ăn bởi vì hôm nay đây thử nốt miếng này rồi thêm đúng một miếng nữa thôi bởi vì anh chót cầm ra tay rồi anh không ăn được này siro ăn luôn đứng này ăn đi ok cấm không ai để rơi vậy được ăn hộ anh đấy ăn hộ được rồi anh biết là chán rồi nhưng mà ăn hộ ăn hộ anh anh để ra tay để anh ăn là sao được siro ăn hộ anh đi siro ngoan à nào siro ngoan ăn hộ cố hộ anh đứng này cố nốt cố ngán lắm rồi hả thế để không ngồi yên đấy để cho chị mi hộ một miếng là mi Yumi à ừ, mi ăn đi rồi siro cố hộ anh miếng này chị anh bóc ra rồi anh cầm ra tay thì anh đâu ăn được không thì anh ăn luôn chứ đây này nhá anh bóc vào mới để anh ăn nhá chứ không phải là là là, là anh chán đâu đây này đấy anh vẫn đang ăn ngon rồi ừ, ngồi yên để ăn luôn không ai chơi bày để rơi vậy ăn hộ anh ừ. anh vẫn đang ăn nguyên quả đấy siro họ gì không để lão xí ừ ngán lắm rồi hả đây thôi thế thì miếng này bỏ vậy đấy <laughs> thôi quyết định còn hai bán này bỏ lại để mai chém tức là hôm nay là chúng nó ăn thế là siro là nó phải nể chịu lắm thì nó ăn hộ mấy miếng mà nó cũng nể nó đến mức một cái mức ở đấy là nó ngán lắm rồi nó không thể nể được nữa nào ôm nhau cái nào ừ. siro anh ngoan nhất luôn siro là ngoan nhất nhà ừ hôm nay siro ăn hộ anh mấy miếng ngoan nhất luôn đấy để mọi người thấy được là gì là con chó nó rất là hiểu ý là một cái thứ hai nữa là chúng nó hiểu hiểu cái cái cái cái cái um, uh, lời nói của mình này và nó có sở thích của nó và nó chiều mình khi mà nó đã ăn chán rồi mà mình nhờ nó ăn hộ mọi người để ý cái thái độ của nó nó còn cố là ăn thế là nó chán lắm rồi nhưng mà mà mà mà mà nhờ nó đấy ờ, ở đây đấy no quá rồi nó chán lắm rồi nhưng nó vẫn cố nó ăn bởi vì chủ nhờ đấy là nể chủ lắm mới ăn đấy mà phải cực kỳ là nể thì mới ăn mấy lần chứ còn không là hai con rời kia là hai con rời này là, là bảo chúng nó chúng nó chỉ chiều có một lần thế này chiều có một lần thế là là là chúng nó chuồn luôn này con uh, pila chiều một lần hai lần nhỉ galaxy cũng uh, chiều hai lần ba lần gì đấy siro nó phải nó phải chiều nó phải ăn hộ anh 5 lần nó chán lắm rồi anh bảo nó ăn rồi nó còn ăn đấy bà với mẹ là phải học con đấy học cháu đấy ôm nhau cái này đứa nào ngoan để ngô nào không nó si từ từ siro ừ. ôm siro cả ôi siro nhiều quá ok nhá thêm bao si đây đây hôm nay là là là tí tã rồi hả còn hai quả chuối hết rồi hai quả này là ngày mai nếu mà có ăn đấy thì là sẽ chỉ có anh với con siro ăn thôi nhá Ờ, là chúng ta cái đấy chúng ta phải vui vẻ chúng ta chấp nhận nhé bởi vì hôm nay là anh mời là hai đứa chỉ có cố có một lần thôi không chịu từ chối à, không không không không không không chịu hy sinh không chịu ăn cố khi anh mời chỉ có con siro là nó ăn cố thôi thì ngày mai hai quả này là phần của anh với siro nhá ok Messi vui vẻ nhá là mai sẽ không ăn chuối nữa phải mấy ngày nữa thì mới có buồng chuối mới cơ chứ uh, ba nải là là ngày hôm qua mình nải này uh, hôm nay mình nải sáng nay à đâu hôm kia mình nải hôm qua mình nải hôm nay là nải cuối cùng rồi, nải này là nải cuối cùng ba nải ừ, ok ok đó có cái uh, ai mà gần gũi con chó ấy, thì mọi người xem kỹ cái video cái thái độ của của siro khi mà khi mà nhờ siro ăn siro ăn cố ấy. ngán lắm rồi vẫn ăn cố đấy ăn xong lại còn ọ đấy thì mọi người sẽ biết được là cái con chó nó có hiểu không con chó nó có hiểu được những cái điều chúng ta nói không con chó nó có cái cảm xúc của nó nó có cái sự chủ động của nó hay không nó có chiều mình hay không nó hiểu được mọi thứ đó chứ không phải là nó không hiểu đâu siro nhỉ siro bé nhất nhưng mà siro rất là ngoan Messi cũng ngoan nhưng mà là siro này là là là là là, là nó chịu hy sinh hơn đây này mà cái hy sinh này nó không phải cái vất vả khó nhọc gì mà chỉ là ăn hộ thôi nó chỉ là ăn hộ thôi mà nó hy sinh hơn đấy ok nào thôi giờ được để anh dọn đi bye bye mọi người nhé mai chén hai quả này là mai anh với siro ăn